ui, ơi à, mọi người đi rừng cẩn thận nhá đây những những con vắt nó như con đỉa này à, có cắn thôi nhỉ à, nhưng mà nhìn nó ghê nó nhiều tí thôi bây giờ quay bà à. bà bảo cho cắn một tí thôi đây đây mọi người nhá đây ghê thấy không ừ. anh cứ bảo là ờ, người đi đến đâu nó mới dám đến này trên này nhiều lắm ui đây một đống đây anh thấy không đây ừ. đây đây mọi người nhìn gần hơn nhá đây này nó tựa, tựa như kiểu ờ, họ hàng nhà đỉa ấy mọi người ạ ừ. chứ không phải là là con con con con đỉa thảm nhân nó gọi người kinh mình hay gọi là con vắt nếu mà mọi người đi rừng mà không không không chú ý là nó bâu nó, nó hút máu đấy ừ. chúng sinh vì ngu si thì mới mới thành những con hút máu như này đấy đấy đấy mọi người thấy không đấy đấy đấy đấy chính là con vắt đấy đấy mọi người đi rừng là phải có kinh nghiệm nhá à đi đá bóng ở sân bóng ở gần này không <laughs> em đang chắn ạ à, ở bên tận huyện Văn Chấn á? ôi, tôi đi xa đấy nhỉ? Ra đấy là phải đi xe máy đúng không? Nhưng mà em không bằng thì đi kiểu gì? Hả? Bọn con trai lai thôi À bọn con trai lai vâng. Thế ai ai đây? Anh này à? Ở trên đấy họ đang chuẩn bị À họ đang chuẩn bị đúng không? Vâng. nên con trai là có bằng đúng không? Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Giang nhé như ờ, Giang đã chia sẻ video trước thì ờ, mọi người cũng đã biết ờ, anh Dương Tư Phong bên nhóm thương nguyện bản em đang làm cái con đường lên thôn Giàng Păng ấy Thôn mà ngày trước mà Giang có cùng anh Dương Tư Phong kết hợp có làm con, con đường này to. Có con bò to nhỉ? Uh, con này có con ve ừ. như con bò gì đấy nhỉ? Con con này là con con nai rừng ấy À, hiền nhỉ? Ừ. Đấy Rồi, cố gắng ăn no nhá Giờ đi có việc nhá, đi đi Đấy như ờ, Giang chia sẻ thì ờ, mọi người đã biết rồi là Giang kết hợp với anh Dương Tư Phong làm cái con đường mà xuống nội đồng đấy sau đó là anh Dương Tư Phong lại kêu gọi tiếp à, nối tiếp con đường bây giờ xuống tận nơi rồi này à, đi à, đến đây thì Giang chia sẻ với mọi người thêm những cái ở trên này là mọi người có những cái đồi chè rất là, đẹp mà mọi người ở trên này là chè này chè săn tuyết bà con ở trên này là dùng chè săn tuyết này để sao để nấu rồi là cuống <laughs> yeah. à, chào chào cháu nhá Đấy, cháu nhỏ anh tủa ơi dạ Đấy, anh tủa là anh à, ở trên này là bên uh, cán bộ cán bộ bà con nhân dân ờ, ở trên này bí thư thôn đấy sương vẫn còn đang rơi nhỉ nay uh, à, này bố cha hai giờ sau khi tạnh mưa à, à dạ, từ từ đấy chào bà con nhá anh em nhá làm sớm đấy để con ra là bế u u bế tôi nó Ờ, à, anh ra chẳng hạn này và trắng hạn bổ sung cái này à, ngày xưa là bà con là đóng góp tiền đấy để làm nhưng bây giờ hỏng hết rồi bây giờ chẳng ờ, nó ạch lại nó nhớ nhớ lấy nó chút thời tàn quá nhá nhưng mà nó chỉ là dữ hạt này nó mà mất lắm không hòa giờ tôi hồ sang cho bằng bằng này được mà sang hoa phải nữa luôn có em à, mượt đây rất là nhiều cán bộ Ui, mày có thấy hưu là... À, như như bác đây là cán bộ nghỉ hưu bác bác tên gì nhỉ dạ dạ anh vương Thế như ờ, bác chia sẻ thì ờ, ngày trước là bác làm ờ, chủ tịch nhỉ đúng không? Vâng, đầu tiên là làm chủ tịch. Ừ. Sau đó thì bác là làm từ năm bao nhiêu? Vâng, nhỉ? bác làm từ năm uh, 1990. 90 à? Vâng. vâng. Lúc đấy là cháu mới được có mấy tuổi thôi. Vâng, đấy. Vâng. Vâng. Cho đến hiện tại thì bác nghỉ hưu là năm bao nhiêu? bác nghỉ hưu à, tháng 12 năm 2017 nghìn 2017 à, à thì bác là bác 6 năm. Tham, vâng, tham gia chủ tịch uh, à, 20 lan năng Ô thế là kinh nghiệm của bác vâng. là có tuyệt vời rồi vâng, còn hôm nay là bác lên đây là để cũng là để vâng, động viên để động con. viên bà con vâng, để làm đường cho uh, tốt để vâng. cho bà con đỡ uh, cái khó khăn vâng, vâng. mà có đường thì mới phát triển được kinh tế nếu không có đường ấy, thì phát triển kinh tế là ờ, không thể được vâng, vâng. và có đường thì à, kinh tế phát triển là nó ờ, mới, mới ờ, lên được à, theo tiến kiệt miền xuôi dạ, dạ. và không có đường thì nói kiểu gì kiểu là không không thể phát triển được kinh tế và nhân dân không được ấm no không được hạnh phúc đấy, <laughs> đấy. như bác chia sẻ thì à, mọi và... người biết là cái khó khăn ngày xưa là như thế nào thì có người già người đi trước người đã và... mới biết được còn thực tế mọi người lên đây mới cảm nhận được à, cái à, khó khăn của bà con như thế nào và Để qua cái sự chia sẻ của bác thì cháu cũng rất là cảm ơn bác và đã bớt chút thời gian mà quý báo lên đây để và động, động viên. viên bà con và tuy bác lớn tuổi thì nói chung là chỉ cần lời động viên và là những lớp trẻ sẽ bắt đầu là noi theo và lớp già đấy cháu cũng không biết nói gì hơn thì cảm ơn bác dạ. lên đây để động viên lần đầu tiên cháu cũng ờ, biết bác thì qua mọi dạ. người kể nên biết thì uh, mong rằng là thế hệ tương lai những dạ. ước mơ những nguyện vọng đấy. của bác sẽ thành hiện thực dạ. thì cũng được uh, bên nhóm thuyền nguyện bản em dạ. thì là bác cũng biết rồi đúng không dạ, biết rồi dương lưu phong dạ, và cũng uh, kêu gọi mọi người và dạ. để uh, mọi người theo cái nguyện vọng và dạ. con đường đi lại để phát triển kinh tế để tương lai chấp cánh những ước mơ và ừ. cảm ơn bác nhá và <laughs> bắt bắt tay cho anh nhỉ đúng rồi rất cảm ơn ờ, vâng vâng vâng uh, nhà hảo tân dạ, dạ, dạ. ở trên này hình như là là đang mở cái gì à, anh châu nhỉ đang mở loa thôi à, mở loa vâng, vâng. có đám cưới đám xin à hay nào không, không có đâu. à không có đây để cho nó vui rồi đúng không các cháu nó cổ vũ đường cho nó vâng. có phong trào à nhưng mà người biết là anh vâng. Châu là anh à, trưởng thôn ở đây vâng. từ à, thực tế đây được trước anh đã cùng Giang anh Dương Dung Phong là là làm cái con đường ở dưới kia anh Châu nhỉ vâng. lúc ấy gian nan vất vả mưa rồi nó trơn hôm ấy còn đổ cả xe đấy đấy, đấy. Ch chính mấy anh Châu và anh Tủa vâng mấy năm ừ. trước mấy cái đoạn khó khăn lắm để dân à, chở thấu đi lại thì không đi được mà trời mưa thì bỏ xe thôi đấy vì nhờ chú uh, anh Giang anh Dương là đầu tư đổ cho một cái đoạn đường à, nội đồng đấy xong bây giờ dân đi lại rất là thoải mái <laughs> rất là phấn khởi thế là cảm thấy hạnh phúc rồi anh nhỉ rất là vâng. hạnh phúc mà rất phấn khởi rất vâng. mong là tiếp tục đầu tư không những là một số đoạn này mà còn à, dân ở đây thì còn rất là nhiều đoạn vâng, vâng. đoạn khó khăn cũng vâng. nan tần như vậy thì rất vâng. mong uh, uh, chú uh, chú Dương chú uh, Giang là tiếp tục à, vận động đầu tư à, thêm một hai đường nữa vâng. để cho dân à, đi lại cho nó vâng. thuận tiện thế trực tiếp cán bộ là như châu là phải trực tiếp tay vào làm vừa làm lại vừa hướng dẫn bà con làm để cái cách mình làm như thế nào cứ đồ đồ nó tôi nhớ là khó anh cơ Sáu sáu nên đúng không ạ tôi còn đó sáu luôn đó là khó khăn đấy đó. Ờ. đấy anh dương đức phong đang ở trên nhưng mà người nhất đang lên đoạn trên cho để đồ tôi nhớ nói đúng không ạ đấy chỗ này này đúng rồi đúng rồi đến tận đây đi đấy cho nó để có đà nó lên muốn đà nó nó mà thầu nhá lên muốn đà nó một giờ thì con này muốn nó đâu chỗ này lên dốc nó khó Ờ, anh Dương Tư Phong chào ờ, mọi người tí <laughs> chiều hôm nay thì uh, nhóm thiện bạn em ờ, cùng với bà con sẽ tiếp tục làm tiếp tục đoạn đường khó đoạn đường này hơi dốc mà nó thường xuyên mưa này khó đi thì ờ, nhóm tự nguyện bản em thì uh, xin ờ, chân thành cảm ơn uh, mọi người đã luôn đồng hành cùng nhóm thì hôm nay uh, nhóm tự nguyện bản em cùng với Giang sẽ uh, đỡ được bà con phần nào uh, những cái quãng đường uh, còn lại thì mọi người hãy chung tay để làm thêm những quãng đường mới mà không đem được à đấy à? <laughs> cố lên nhá bà con nhá anh em nhá động viên nhau nhá lên trên này ghi hình cho mọi người xem À cái này là dao mình tự sản xuất hả anh? Đúng không? Tự đánh thôi. À mua mua về tự làm thôi. À mua thôi gì? Ở, ờ, ở trên ờ, làng mình có ai đánh được dao không? Anh Châu? Trên này không à. ít người lắm rồi. À không ai đánh được à? Nếu mà các bác mà ai có đánh được thì giới thiệu em đến đấy Thì em ghi hình với lại là có rất là nhiều cô bác ở dưới xuôi người ta muốn mua ờ, dao của mình dao nó bền không phải đánh bằng tay ờ, đánh bằng tay thôi vâng. cái này là đánh bằng máy vâng này... đánh bằng tay thì ờ, cái giá trị của cái con dao này sọt cao hơn bác ạ đấy nếu mà một người làm được thì mọi người cứ giới thiệu xong là làm thì đưa cho cháu cháu bán hộ cho mọi người đấy nếu mà ai làm được phải giới thiệu còn không có ai thì cũng phải chịu thôi thì cái món nghề dao này là của người đồng bào hâm mông ngày xưa mà không phải làm đánh bằng tay vâng vâng vâng đánh bằng máy thì uh, cháu không không mua giúp mọi người được. mọi người là thích uh, ở dưới xuôi người ta đánh bằng tay cơ, nó chắc. bằng tay làm. Vâng vâng vâng. Những cây chè này thì uh, bác biết là nó đã có từ bao đời chưa? Cây chè của thu đấy. Bao nhiêu đời á? Vâng. Bốn đời rồi. Bốn đời. À. Cái cây tốt cô em nghĩ là bốn đời rồi. À đấy ạ. Vâng vâng. Ủa thế chừng mà lâu lắm rồi anh nhỉ? Đây mọi người ở trên đồng bào Hâm Mông thì ở trên cao vùng cao mọi người biết rồi là phải đi bằng xe win thì mới chở được nếu mà đi những cái con xe khác thì không thể đi nổi. Được cá tổn luôn nữa, cá tập là chim đâu. Không được nhá. Mọi người cứ bình tĩnh này, hiện tại là đang mưa phùn thì nó cũng trơn lắm, nên vội vàng. Tôi có đường nữa nha. Bật bọt hả? À, Ôi liều nhau. Ôi nhau. Hai ba, lên. Cái này mình mẹ có nổi không? Cho cái lâu đó. Đúng rồi mà, mà hàn đá to thì nhấc không nổi, ba người nhấc trên nổi. Đây đây. Đấy nhìn bác kia lớn tuổi bác còn khỏe lắm. Người sức à, đồng bào mông trên này khỏe. Người hay đi đồi núi nhiều mà. Đi Giang thì bây giờ yếu rồi. 40 dạ. tuổi là yếu rồi đi bộ thì đi được nhưng giờ làm nhấc những cái đồ nặng không nhấc được mình cũng ở trên này trong mùa nắng nóng mà trên này sương vẫn bay này ôi sương bay này mọi người ơi sương à, răng kín được như mưa luôn này ướt hết tóc rồi đây là sương nhau phải mưa càng lên cao sương càng nhiều nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ơi là đảo đảo si ở trên kia xong là bắt đầu trở xuống dưới này Đấy, ờ. ở phía trên này nó bằng hơn mọi người với lại ở phía trên này là uh, dễ đảo còn những đoạn này nó dốc ấy Ơ, cái này mình ờ, lấy nước ờ, đảo ấy, mình lấy ở đâu nhỉ? Lấy nước này à? Có có dây nước đây đúng không? Có nước đây này. Ờ, đây dây nước đây đúng không? Ở ờ, đây lấy trực tiếp đảo khô là chảy lên nước. Còn phụ nữ thì sẽ cùng lấy đảo. Có một trang phẩy cũng như con đường trước đang làm. Một là chị là cái chú bị cả vợ vợ con đi làm đi lại được rồi à, thế ờ, chở chở chở chồng đi ờ, đi ăn cơm ờ, uống rượu phải dạ, rồi không? trong say thì mình chở hơn được rồi <laughs> chồng say vợ vẫn đi cấy mà con trâu vẫn đi bừa <laughs> <laughs> Dạ, dạ, dạ, cố gắng vâng, à, lên mọi người nhá sắp uh, hoàn thành uh, từng bước từng bước một rồi đấy mọi người uh, cố gắng uh, cảm ơn uh, anh uh, dương tu phong là cầu nối tuyệt vời nhất đấy để uh, giúp bà con có những con đường uh, nó chắc chắn đi lại đến uh, tận uh, đời uh, tất cả đời sau nữa cho các cháu phát huy được cái uh, tinh uh, thần uh, tương thân tương ái đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau chồng là cháu nào đi đường này chắc bỏ À, hình như là có em, Nu lấy chồng hay sao nhỉ các cô nhỉ? Cái Nu mà hôm làm nhà mới vâng. Lấy chồng rồi đúng không? Ồ. À thế à? à em hỏi hỏi là lấy chồng ở đâu nhỉ anh nhỉ? Mình... Nó, nó, ôi mà vô giờ tỏ cái cái nhau vô nào bà vào không thượng nó điên à phải rồi phụ khổ nào này phụ khổ thiếu quân thừa ba con bán ra mà quân thừa các bạn ôi trời trời thái nó hổ quá màu vàng quá màu vàng đã màu vàng rồi màu vàng quá vàng xa à, ờ, văn yên rồi ừ, văn yên màu vàng văn yên nhưng à. mà nu lấy chồng à, lâu chưa lấy được một năm rồi thế từ lúc mà giang làm à thế à không trai chắn ờ, chứng tỏ là chị này như con trai giọng to nhỉ ừ. trả lời dứt khoát đấy đấy vấn chị thì thôi rồi đấy, ờ. lời hết à, ờ, cho em hỏi cái là cái cái vòng tay đeo ở tay của chị là vàng hay là không phải đâu vàng đúng không trang trí đẹp đúng không à. người đi ờ, làm cả buổi chiều mưa để đóng cho các cháu nhỏ đi làm đấy <laughs> hello bu bu miếng tu hay miếng sai đấy con trai à con trai ngày xưa thì không nói về cách đây là năm hơn năm ấy thì uh, anh Dương Phong có làm nhà cho em nu ấy em nu là một côi mẹ đấy và hai bố con ở căn nhà nó nói chung là bằng ghê lợp lá cọ rách hết rồi Đấy. sau đó được ờ, sự ờ, ủng hộ của anh Dương nhóm thiên nguyện bản em ấy đang có lên ghi hình cùng anh Dương và liên hoan căn nhà đấy thì uh, ờ, trên đây uh, gần hơn một năm mình đang giật mình bà con bảo là em nu lấy chồng nhưng em không không tin à, có con trai rồi có thế thì tốt quá nhỉ giờ đấy chắc cả bạn là phải đi ăn cưới đấy nhỉ có 10 rồi à thế á nó đi lấy xa lắm sợ anh em là ăn hết thịt nó không mời đâu có <laughs> chay dạ. con cháu mười đâu người chia với đó nhỉ anh dương nữ phong được ăn cố là ngon rồi dạ, dạ, lên xe đi em ơi ta tìm về nơi xa xôi nơi bình yên mình có nhau mai mai giang hát thế là mời mai họ làm mời ca sĩ chết xe của anh cường đấy mua lâu chưa <laughs> đầy mua cái, chở cái vật liệu đi làm cái đoạn đường ở dưới này à, xong mà mới hỏng hết xe này hỏng hết rồi xe mới chỉ thế này chở chở ấy hỏng hết rồi à. quên đấy giang còn quên tên đấy biết là nhớ ờ, mà ờ, quen anh châu quá anh chùa thông cảm nhá nhầm một chút Như mọi người được biết ở khu vực ở trên này thì bà con là nơi ờ, tập kết vật liệu và hai để đảo khô ở trên này. Thì ờ, khu vực trên này nó sẽ bằng hơn ở phía dưới kia nếu mà ở phía dưới rất là dốc mà khi ờ, mình làm rất là khó ấy. Nhưng mà con để đảo trên này sau đó lai bằng cái xe win này xuống dưới đấy để mình trộn. Đó, mình làm luôn. Đây khu vực phía trên này thì mọi người đã làm xong hết rồi đây. Đây, đây là con đường này rất là khô chắc chắn rồi. Đấy. Châu bò dẫm thoải mái luôn mọi người nhé Tuy là nó hơi bé nhưng mà bà con chỉ cần được như này thì à, cái à, lượng tiền của các nhà hảo tâm mà anh Dương Tư Phong nhận được ấy nó cũng rất là ít nên là anh muốn là dùng cái số tiền đó làm sao nó hợp lý để con đường nó được đi dài ấy bà con chỗ nào cũng sẽ có bê tông nó không có đất đá đấy bây giờ mình phi xuống phía dưới để xem mọi người cùng à, làm để xem đổ được bao nhiêu rồi nhé Thế như buổi sáng ngày hôm nay mà Giang chia sẻ với mọi người là vì uh, thời tiết là mưa đột xuất Nên là lúc đấy mọi người phải dừng hoãn Tiếp tục là buổi chiều hôm nay thì mọi người mới làm cơ Đây cái ni lông mà mọi người đang uh, à, ấy đây này Con phải vừa rửa ra nắng phát mình rửa cho khô nhanh đấy, Chất lượng uh, xi và chất lượng uh, ấy rất là đảm bảo Đấy mọi người đi xe win này là phải đi sang mép này Thì mới đổ mà Toàn bộ theo như anh à, Dương Đức Phong cũng như là bà con chia sẻ thì à, mình đổ đoạn nào nó khó khó đi nhất cái đoạn dễ thì mình à, nếu mà thừa kinh phí như thế nào thì mình lại tiếp tục để nối nó lại Hiện tại là 3 giờ chiều rồi mà mọi người thấy ông sương vẫn cứ rơi như này thôi Không có ánh nắng gì luôn đấy Đấy mà bắt đầu mà con nối từ đây xuống đấy ấy ra ấy ra ấy ra tăng tăng tăng tăng đâu bắn bắn bắn ờ, bắn cho chú xem nào đâu súng đâu bắn như nào ấy da ấy da ấy da ấy da ấy da ui ui ui <laughs> bắn như nào bắn thế nào à hai anh em đang chơi uh, trò chơi uh, bắn cướp đấy bắt cướp bắt cướp ấy ấy ấy tăng tăng tăng tăng đấy mọi người bắt đầu chở vữa khô xuống tí là, là lấy nước ở đây là trực tiếp vào cái vòi này luôn này để uh, trộn luôn Thế có nước chưa anh? Chưa có. Chưa có hả bác? À chưa đúng không? À đang kéo ở trên kia đúng không? Nhìn nối À. Thế bà con anh em nghỉ nhá. Dạ. Có gì uh, mai uh, ấy là mình uh, tiếp tục. Ừ. nhá. Vâng vâng vâng. Vậy à, mọi người cũng đã bắt đầu à? nghỉ xong rồi vâng. Anh em cháu phải xuống dưới để chuẩn bị đồ đạc nữa cơ có gì mà mai anh em lại tiếp tục nhá vâng, mai vâng. tiếp tục gặp nhau vâng vâng tiếp tục gặp nhau về sớm à, xem uh, trâu bò rồi là chăn lợn chăn gà cho vừa nhá giặt quần áo cho vừa nhá đàn ông mình phải ra đàn ông nhá không được đàn ông là lười là chị em phụ nữ là bỏ đấy dạ. đấy không yêu mình nữa đâu đấy dạ, ăn ôi chết để nó mình mình mình yêu người khác đang có quả đoạn hay, hơi hay đấy <laughs> à, à đi đá bóng ở sân bóng ở gần này <laughs> bên văn chấn à, à, bên tận huyện văn chấn á ôi cho dạ. đi xa đấy nhỉ ra đấy là phải à, đi xe máy đúng không nhưng dạ. mà em không bằng thì đi kiểu gì dạ. Hả? Bọn con trai lai thôi À bọn con trai lai vâng. ai ai đây? Anh này à? họ đang chuẩn bị À họ đang chuẩn bị đúng không? Vâng ừ, Nghe con trai là có bằng rồi đúng không? Vâng ừ, Nhớ đi là nó cũng nguy hiểm này Con trai là ờ, dặn là không được uống rượu Những lùa này người ta bắt đấy sân vận động là huyện văn chấn anh biết mà có sân đá phủi này ở ờ, cái sân vận động mới đúng không còn đấy đúng không ừ. chính xác là em tên gì nhỉ tên Mỹ ạ à, đúng tên Mỹ rồi vừa nãy mình trêu mà chút thôi mà chính xác là tên Mỹ thật họ gì em họ gì dạ. em họ gì em họ vàng họ vàng, à, dạ. họ vàng là theo như mình uh, suy nghĩ thì uh, họ vàng với họ giàng là lấy được nhau còn nếu họ vàng không họ được. vàng là không lấy được nhau đúng không dạ. vàng với giàng thì lấy lấy được nhau à, đúng rồi hồi trước là em có lên hà giang thì thấy bảo dạ. uh, họ mong họ giàng lấy được họ giàng bảo không được để bảo cùng một ma có dạ, em có thật hay không ở đây có như thế không nhưng mà anh này không phải họ vàng thế luôn anh là họ bạc họ bạc họ bạc thì chắc chắn sẽ lấy được họ vàng nhỉ dạ, vâng. dạ, vâng. em à em à, em gái em gái ruột đâu anh anh họ ờ, à, ờ, nhìn nhăn nhăn nhau nhỉ thế em ờ, tên là gì em tên là vàng thị thảo vàng thị thảo có người yêu chưa Thao à? À Thao Thao bất tuyệt. À, em nay bao nhiêu tuổi rồi? À 15, 15 trăng tròn còn trẻ quá mười. 15 à, chưa được lấy chồng nhá. chưa. Ừ, nhưng mà yêu thì được. Cưới thì chưa, mình cứ để ở trong lòng đã, thương anh nào thì để trong lòng Đến khi em đủ 18 thì anh theo cầu sang nhà em thì em sẵn sàng để em đi